Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái đại lượng đầu tiên đó là số gần đúng. Đúng chưa? Phần số 1, số gần đúng. Vậy thì số gần đúng là gì? Thì thông qua cái ví dụ đầu tiên này, thầy sẽ cùng các em tìm hiểu để hiểu kỹ hơn về số gần đúng các em nhé. Ví dụ số 1 của thầy như sau. Cái số pi được viết dưới dạng thập phân Số pi viết dưới dạng thập phần Cái này các em viết được đúng không? Các em bấm máy tính ấy, Trong máy tính của các em có đúng không? Máy tính cầm tay có cái số pi rồi Và các em đã được làm quen với số pi từ từ lớp dưới rồi Từ ờ, cấp 2 rồi Số pi là liên quan đến tỷ số tỷ số giữa chu vi đường tròn và và đây là gì bán kính của đường tròn đấy vậy thì chúng ta có ví dụ số 1 đây phần A này số pi này pi ở đây là như thầy viết thầy chỉ viết một ít thôi nha 3,14 được chưa nó còn vô vàn số đằng sau vô vàn số đằng sau này mà thầy không thể viết hết được mà đến bây giờ là trên thế giới cũng chưa thể viết hết được người ta đang đang có cái một cái công trình nghiên cứu đó là đi tìm xem là à, viết những số đằng sau dấu phẩy là những chữ số thập phân của cái số pi. Ok chưa? Đấy là phần A, phần B. Phần B là gì? Số căn 2 viết dưới dạng thập phân. Số căn 2. Căn 2 viết dưới dạng thập phân là gì? 1,414 bao nhiêu đó. Đúng không? Cũng là vô hạn số đằng sau. Mà không có tính tuần hoàn ở đây nhá. Các em nhớ là không có tính tuần hoàn. Ok chưa? Vậy thì những số là số pi này, số căn 2 này ta đều gọi đó là những số gần đúng. Tại sao lại như vậy? Tại vì chúng ta không thể biết được giá trị chính xác của số pi là bao nhiêu. Tương tự, các em cũng không thể biết được giá trị chính xác của số căn 2 là bao nhiêu. Không thể nha, tại vì đường sau là vô số các số nữa. Vậy thì vô số đó chúng ta không thể viết được hết Mà không thể tìm được hết Vì không thể tìm được hết như vậy Không thể viết được hết như vậy Thì những cái số như thế này ta gọi là số gần đúng Và trong thực tế Thường một số cái đại lượng Hay là rất nhiều đại lượng luôn Chúng ta đo đạc Chúng ta cân đo đong đếm Thì đều đều ở dạng đó là số gần đúng nó không biết được